đã có dây cũng đang đan lửa phía mơ đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ tình mình chiến thắng gieo ca xuân về non nước bao la mầm sống ta ươm giữa đời tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió anh nâng mâm trồi đất nước nước mình mình xuân mùa vui đang nở rộ chiến thắng ca về non bao la mầm sống ta ươm giữa đời tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió lên một tiếng